nghỉ luôn đi giờ, giờ chia xong cái bốc lá đầu làm lấy cái luôn nhá ok kiểu công ty tiền thưởng các đánh đánh lốc luôn đã đầu lên gì trang nghìn lá nhá bốn em đi đầu này cái này hay nhỉ <laughs> sao không để nó bốc nữa nhé một tám năm ok đây này chín mươi hai chín mươi g này là lục nha mình thôi chưa chín mươi g anh chín mươi k thôi à. bốn không lục mười mười ok hai Hả? hai nữa thôi rồi bốn đó chín lá đi đưa thì nhôm đỏ làm phát luôn rồi đến đầu là lủng mà rất là tiền triệu ba ấn nhá đi dạ nhá cửa rồi qua <coughs> lên nhanh không lại lại đường mới là ba phần năm anh khi lốc đó này <coughs> anh ơi các mình bây giờ về mới mình bây giờ về mấy mới đỉnh nhỉ dạ vâng một nghìn rưỡi à dạ vâng tám đến mười thôi đi tịch lấy tiền gì về bảy giá lấy ngoài nhỉ năm giá lười hết tiền nhé gần hết nơi rồi tới một nửa rồi chín trăm chín trăm ấy nửa rồi cái hai nửa người được là hai ván về cái lửa tưởng rồi Anh đỏ đấy nhỉ cắt cái à không được cắt ừ, thì không ông này không không tin tưởng được dạ yeah. thoải mái đi ừ. chia đi em trong gì nào <laughs> anh chưa kịp xong đã quay ra hai bán ván cứ có lủng này thì chết anh đánh bảy đánh chín bằng mặt em không bảo rồi mỗi cãi thì trả bài anh nhỉ anh không vào vào đấy lục nha <laughs> mà anh căng quá đi đi tam ba rồi tám suy cái hai không vào không được và hai giờ dạ. dạ. tới đi báo nó kêu chạy lá ừ. ôi sáu tám chín lá ôi hai anh em mỗi thằng chín lá này rất được em hết tiền nhanh lắm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín này gạt chán quá em cắt đi thì em là <laughs> ba mấy rồi đấy chia Đấy, cắt được sáu mươi tám xin hai xin mày thôi cái gì tại đây em xin kêu tới ba thằng năm Chị rồi thôi nè sáu bảy tám chín mười gì này thôi chịu rồi anh đây này thiếu con gì là bắt được anh xin em bắt sớm không tới anh để hai con anh liếm. <laughs> hai triệu đủ nhé bỏ đấy bầu đi bầu đi này cái được này lên cho cái đâu cái đem đồ ra với trắng cái này thì khi nặng không vuông rồi nặng anh vô xin anh nhận đấy à không không xin thì không bắt anh bắt được bộ rồi em ghê, cắt ghê thế nhỉ yeah. Dạ. đôi chín em chịu không rồi đôi chín người đã chịu rồi đôi quý không chịu luôn năm sáu bảy sáu mươi tám ai đi không không thôi tám ba năm mười lá gì hả chị rồi chị ơi á bà chịu rồi nhanh chóng quá nhỉ em nghỉ à. đó nhé mai chơi tiếp nhé vâng tiền tranh thủ tí chưa ok